rất là giỏi luôn á nhìn là không biết luôn á à. ừ. nè các bạn Rồi, ok, mến chào quý anh chị và cô bác đã quay trở lại với kênh Hiếu miền Tây Tại hiện tại mình đang à, ở phía sau à, vườn nhà mình các bạn Thì mình đi ra xa vườn á, mình thấy à, phát hiện ra một con rắn con rắn lục cườm các bạn Thì mình quay về các bạn nhìn thưa thấy không nha Nó ngụy trang rất tinh vi luôn các bạn Vô tình đó thì mình đi ra thăm vườn mình phát hiện ra nó các bạn để mình quay cho các bạn xem Đây, thẳng hiến à, thẳng cái hướng camera của mình ha đó, anh đang nằm trên ha à. đó. rồi các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy đó. con rắn này nó cũng bự nha các bạn nó đang à, thả mình xuống này nhưng mà đi vòng qua đây cho các bạn xem mình thấy có nó có dấu có cái dấu nó lột da quá trời ở đây nè các bạn nên mình mới à, đây nè lọc da nó treo lủng lẳng này đây là lọc da đây nè đó da anh lọc treo lủng lẳng đây là da gắn đây nghe nó cường mình à, để ý mình dòm mình thấy thì ảnh đang nằm đây nè mình quay cái đầu ảnh cho bạn xem ha là ngụy trang rất tinh vi luôn nha con này cũng lớn nè con này thì nó nói chung nó cũng nguy hiểm lắm các bạn mà đi vườn các bạn à, không khéo ha không để các bạn sẽ à, đây nó cũng to lắm các bạn à, dưới dễ bị chúng dính nó lắm các bạn đếp luôn nhưng này thì nó không nguy hiểm không cái này nó không không có độc nhiều người nói không có độc nha thì à, các bạn thì đây cái loại gắn lực cườm này ha thì nó ăn chủ yếu là những con à, loài con vật bò sát nhỏ nha như là thằng lằn hay là tắc kè nó cũng ăn được ha hay là những cái loài chuột nhỏ nha con này cũng dạng là con lớn rồi nè các bạn Đó. Đây là đó. con này thì nó không có nguy hiểm mình theo mình được biết thì nó không có nguy hiểm nhưng mà kiểu là con có con rắn lục xanh á còn nó mới uh, nguy hiểm con này người ta kêu là con rắn lực cường quay vô quay gần cho các bạn xem nha đuôi nó rất dài luôn đó. nói chung là mình cũng thường hay bắt rắn lắm ạ nhưng mà loài rắn này nó bảo vệ à, nó bắt chuột nhiều nên mình à, giữ nó lại với lại nó không có nguy hiểm nữa các bạn nên mình sẽ giữ lại không có hại nó nha các bạn con này dài khoảng à, chừng khoảng 2 mét mấy đây để mình bắt cho bạn xem nè trước mình bắt được con à, gắn hông ngựa gần 900 g các bạn nó ăn ngoài ruộng á đang ăn con chuột con nè nó ngụy trang vô cái lá rất là giỏi luôn nhìn là không biết luôn thì nó sống chủ yếu trên ờ, mấy cái cây xanh trong vườn này các bạn mít nha cái đồ này sống ở đây rất nhiều nha hóa hàng chục lắm nha các bạn thử dài bao nhiêu nha rồi thôi mình sẽ à, thả nó đi các bạn ơi rồi à, chắc à, mình xin phép dừng video đây ha thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nha mình sẽ thả đi lú đầu rồng rụng nè các bạn Đó, đi luôn ạ rồi chào các bạn nha